Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Minh em ơi Và Duy Khải xin kính chúc anh em một à, buổi xem video vui vẻ em ơi Ở lần này thì à, Ở lần này thì Khải sẽ tiếp tục uh, xem làm bài boss cho anh em xem nha em ơi Và hôm trước thì Khải có mua gần 30 con anh em <clears throat> Mà hết hàng mất 4 năm con rồi Như hết hàng tính không làm hết hàng còn 7 con Là âm hết một âm hết mất cha một triệu sáu quên một ca xấu xô này mà và ngày hôm nay thì đỡ tránh tình trạng hết hàng thì bây giờ khải sẽ quất luôn em ơi đỡ hết hàng phí này mà còn lại vài cái nữa hết hàng uống quá nhưng mấy cái ngày hai này nó đó hôm nay ngày hai rồi tranh thủ đánh không đánh không kịp nữa mà à, khả định là ở trên like like cho anh em xem luôn mà hiện tại thì thực sự là không đánh thì hết hàng nữa nên là <clears throat> thôi lần này thì uh, bắt 46 uh, à, sang mày bắt xanh đó thì ok khá cho tháng anh em xem và cũng như là <clears throat> không xem trên like thì anh em có thể xem video này nha anh em và anh em xem video đừng quên để làm like chia sẻ ủng hộ cho đây và bây giờ Khải sẽ butter hết uh, những ạc này rồi đánh cho anh em xem Nói chung là vô butter hết cho nó búp bùa, búp mè nè, búp máu các kiểu này đó Rồi, butter thì yên vô Hiện tại thì ngày hôm nay Khải ờ, lên được xếp mình bánh 11 nha nè Xếp mình bánh 11 Mà còn đâu nộp bùa vô chưa vô Xếp mình bánh 11 nha nè Để cho anh em cùng xem sơ quát trên bánh của Khải nè ờ, Khải cũng hay làm video cho anh em xem đó. Đây anh em Di chuyển vào bánh 6 Nhắm mình bánh 5 rồi còn là hai cái dưới này thì cả chưa mùng mượn được nên thôi đánh đại thì được hết giờ này mà rồi một cái đao tóc độc sắc rồi xem bắn 11 thôi và bên trên thì chuẩn bị uh, quất tự các kiểu là điểu rồi may mắn cái này là con nhặt đồ á <coughs> nên là khải cắn mấy cái này được rồi anh em ơi còn như bên kia con đam á con đam thì khải có cắn cái hoa hoa màu đỏ nữa thì cái đó là nó cho cả cả tổ đội luôn nên là khải không cần cắn bên này thì ok bây giờ khải sẽ cắn uh, đầu tiên đó là thiên sơn này Quốc tướng này cho tem này Rồi cái này được cá nhân nhật đồ này Rồi bên kia sẽ cắn một cái bông đỏ Bông đỏ này Rồi cá nhân này Rồi uh, thiên sơn Rồi ok đã cắn xong con kia bây giờ thì thả quấn cho anh em xem nha em ơi và một con thì khoảng hai chục vạn ba chục vạn thì khả thả những con nào nó gần cái hàng trước nè mà, có gần khoảng mười mấy hai chục con gần cái hàng lần nè con ngày hai này rồi tiếp theo này ngày hai này đó đẹp chưa quá trời người hai gần hết hạm này người hai nữa đâu rồi à, ok anh em anh em xem thì đừng quên để làm like chia sẻ cho anh em ơi và ở đây thì con em đọc bùa này nó sẽ đứng phủ bùa này em rồi bùa vô đó vô bùa này đứng đấm thôi anh em khả thì uh, à, tách auto đi tí nữa gần chết đã nhặt thôi không cần đánh không đánh làm gì đó đứng nó cho nó kẹp góc lại quất thôi đó ok chưa đó, làm góc kẹt anh em ơi đây Giờ anh em cùng chờ đợi với đồ thôi anh em ơi Nói chung thì lần này thì Khải sang khoảng tầm 30 con anh em ơi rồi anh em cũng đỡ xem thì Khải gần 30 con đó nè em Đáng lý Khải nghĩ nến ông Linh nữa mà Cái nến ông Linh thì cá thiên sơn nó có sẵn rồi Nó không còn ăn anh em ơi Đang cầm nghe máy dạng nè Đồ quá nó quýnh chết mà mất ton luôn Không sao à, Đợi bón con này chết xong rồi Khải sẽ bói đồ cho anh em xem nha anh em đang xem đừng đỡ, đừng đừng quên đỡ lại cho bắt 46 lần xem lên bài bắt xanh này đừng à, một like chia sẻ ủng hộ chơi rồi khoảng hơn 100 like Khải sẽ tiếp tục ra những video bắt 47, 48, 49, 50 cho anh em xem nhé một lần thì tương đương khoảng tầm 30 con cho đến 60 con anh em xem ở server này thì biết sao anh em gom rất là khó để một lần thời đánh một rương rất là khó tại vì nó có thời hạn anh em hôm trước hãy gom gần ba mấy con là mình hết hàng mất năm sáu con rất là uổng này mà cứ một con 200 xu thì mất khoảng một cam mới thì còn mất khoảng tầm uh, gần 200 nghìn mất khoảng tầm 200 nghìn hôm trước có một số anh em donate Khải đã làm ờ, những video làm bài bot xanh như thế này á thì hôm nay coi như Khải uh, trả bài cho anh em nha mọi người ơi và những anh em nào thường xuyên ủng hộ thì đừng quên like và chia sẻ ủng hộ video này nhiệt tình em ơi chúng ta bây giờ thì cậu đang có hai con thố ôi ba con thố luôn mà, mấy con thố này đánh hơi lâu nè thí yên đánh hơi lâu ai chuẩn bị lâm tiên chuẩn bị lâm đô rồi lâm đọc bút như này tâm cái con thố không bằng ok được rồi người lâm đô này à, một lần tầm bốn năm con như thế này là ổn anh em à trên ngựa nhặt tất cả rồi chuẩn bị nhặt đồ một cái kích vãi chướng một thổ đúng một cái kích này mày đó, ờ, hai con thố này hơi lâu thả thêm vài con nữa đâu hết hàng đâu hết hàng đâu ngày hai hết hàng này thả mấy con ngày hai sáu giờ mấy nè đó gần hết hàng này một này hai này rồi vô vô vô vô vô Để kéo nó vô à đây vô đây vô đây vô đây vô đây vô đây kéo nó vô đây vô đây vô đây rồi khả cho bó thử được cái gì nè mày một cây vũ khí một cái nón hai cái nón ôi trời ơi như này, à, cây loi này may ra loi sắc nội công này nọ là ngon á ui à, cây hỏ sốt nón lôi sốt rồi à, sốt ba món anh hai con được ba món này ơi khá là chua khá là chua không hề đơn giản xíu nào à, nhưng thiếu một cái bùa độc sắc, phải okay, quên cái bùa độc sắc âm kháng độc này đây này lên độc sắc một bút cho anh lệ đó <clears throat> Tầm này cầm đao độc sát nên đánh khá là nhanh nè Hôm trước không cầm đao á Nên đánh chậm và chướng Này tóc độc sát này nọ đánh khá là nhanh à, Để giao dịch cho nó ít uh, Đại lực với phi... Ồ oh, không có phi tóc Muốn cho nó cục đại lực này Rồi Lên đại lực đánh là sướng rồi nè Đó Còn khoảng tầm uh, gần 20 con anh em nào mà cảm thấy thích cái bát này thì đừng quên ờ, kích ngay vào nút like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi ủng hộ mạnh thì khả sẽ tiếp tục những cái lệnh bài boss cho anh em xem nhé cố lên cố gắng tìm siêu phẩm anh em ơi cố gắng tìm siêu phẩm ở những cái một vật phẩm như là uh, ờ, boss kim này, boss kim này nọ thì ngon nè boss kim thì cai tóc vũ khí này nọ thì lại có tiền nè còn này hai con thổ mấy con thủy thủy thì tầm này chỉ có những cái vũ khí như chống 40 thì cũng được cho 40 cái vũ khí có tiền này hoặc là nhẫn nhẫn ở, lần này thì khả thấy đánh cái nhẫn không ra đâu mà nhẫn chắc là những con boss dương lịch này nọ mới có nhẫn này hai nón chó 20 số hai con thú được gì đây thằng thủ cũng cùng được gì đây cuối hạng à, trong thời gian gần chết khải thả tiếp con tiếp tục theo một nè hỏa hỏa Có kim, có kim nha. Rồi. Trời ba con được ờ, hai uh, con được mấy mấy món trời. Khá ít đây mà, khá ít đồ. Rồi, tiếp theo. Nói chung ở lần này thì xanh ờ, đồ với lại vũ khí nè mà, còn những cái boss săn này ra vũ khí nha nào Khui. Chó 20 cái này này thái số Ừ. Uhm, này cũng shop luôn. Không có gì để đáng cỡ. Ôi chó 40 lâu thời gian chúng đọc 40 nè. Shop. Chúng đọc shop thố mà ra này to này trời áo không phục hồi cũng to luôn sốt rồi sốt hơn to này mà khá là canh này mà sang những món đồ này thực sự là rất là khó rồi đây những trang bị ngon lành nhưng phải đơn giản đâu à, tiếp tục họ chết này một cái nón trời họ mà ra cái nón thì chắc không ăn thua rồi nếu mà là chậm 40 thì cũng không có bao nhiêu tiền cả rồi có con nào còn hết hàng nữa không đây con này qua ngày ba hết hàng này ba hết hàng này chúng là đánh lần lượt những con nào hết hàng đánh trước này em thổ thủy kim mộc rồi vô siêu phẩm siêu phẩm nào đầu ở server này thì một con khoảng tầm 200 xu nè một con khoảng tầm 200 xu ba chục con thì khoảng tầm ờ, uh, 6 kim là ít tiền vạn ôi đang áo vậy trời kim mà đang áo này to rồi kim mà đang áo uh, cà sao thứ năm là to này kim mà ra áo thứ năm là to này to này đến thủy này thủy là cái vũ khí này còn còn nào nghìn ba nữa chung đường nào cũng thả hết thôi nè chắc chắn thở trong video ngày hôm nay kim ngày ba này kim rồi hai con kim này em này ba này thủy ba này rồi rồi vô vô cho nó quanh bù vô cho nó quanh bù vô bù vô bù đây vô đây đúng rồi cho nó ăn bù nè rồi đây nhặt đồ này lâm lâm lâm lâm lâm ok con nào chết nữa không ok bỏ đồ nhanh đỡ chặt chỗ này mà Rồi anh em cùng xem ở lần này thì được món đồ gì nha anh em Chón 20 Áo kim shop Nãy con kim mà ra đúng một cái áo nè Shop luôn Shop Áo thủy Rồi shop Shop Tay chón dùng 120 Chứ ai cần cho anh em <coughs> Rồi tiếp tục Nói chung thì ờ, Khải cũng ráng muốn xem ờ, xếp đường bắn đỡ đánh cho nó cao cao ngon tí mà tìm không ra em mày. Tại này thì chỉ có mới 11 thôi Đó hai món khá là cao Còn lại hai món kia tìm chưa ra Rồi à, bên này thì điểm Phúc Duyên thì Khải cũng trang bị cho nó thuộc hơn 5k thôi nè Nó 5k 1 thôi Rồi vô khui hai bao tay hai bao tay Đây nè Nói chung nhiều anh em có thể nói là ừ, điểm Phúc Duyên càng cao càng tốt thì những anh em bảo là danh vọng này nọ nói chung là cái nào cũng cần cả nè nhưng mà chủ yếu là hên xui là chủ đạo ôi một cây vũ khí kim nha một cây vũ khí kim nha vô bỏ nhanh bỏ nhanh đợi chặt chỗ này mày một cây vũ khí kim à, có một cây vũ khí nữa nè mà xuống xuống xuống là má xuống là má xuống là má một cái báo tiêu kim đó hai cây vũ khí kim nha nam hai cây vũ khí kim này mày trước khi vào bãi đồ thả thêm con hai con nữa nè hai cây vũ khí kim một mọc một thố rồi vô bó đào tính sâu kiếm cài tóc sát thương các kiểu ai nón kim này shop này nón kim sinh lực thấp quá shop này tay kim shop này tay thủy kháng hỏa 120 thông pháp 16 Trời ơi, ông thủ lý 4 điểm trời Úi trời Ra cũng uh, phòng thủ lý cũng êm đấy mà thấp phòng thủ thấp quá Xin lực lực Ôi sát thương lấy 10 năm ơi Có sát thương nhưng mà thấp quá không có tóc Rồi bên sát luôn Sốt sốt sốt tuần tóc xuống lầm thêm gì đây Một áo một nón hai cây hai món kim không có hai cây bót kim không có gì một kim một hỏa ok một kim một hỏa vô đây kiếm một họ à đã bỏ đồ anh này khui xốp xốp luôn chung không có món gì xài được luôn nè tổng 20 cái này thiệt sinh lượng lượng chả cái gì luôn khá là cùi rồi ra xài hết mấy con này đi ba con này nữa dứt thêm hai bốn con cuối cùng nha nam Ồ, hiện tại đang còn 4 con, hiện đang còn 4 con. Anh em đang xem uh, bắt 46 xanh lượm bài báo xanh này đừng quên kích ngay một nút like ủng hộ cho anh em ơi. Nếu như anh em có đam mê những cái à, bát cái bát xanh bot như thế này thì đừng quên kích ngay một nút like ủng hộ mạnh rồi khả sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo anh em xem nhé. Cảm ơn em đã theo theo dõi video rất nhiều và đừng quên kích vào uh, nút chia sẻ mạnh nha anh em ơi, mạnh nhá. hiện tại đang còn 5 con cuối cùng. Tại nói chung đánh thì trong vòng thời gian cũng tầm uh, 15 đến 20 phút là xong rồi nè vấn đề là đồ nó như thế nào chứ còn thực sự đánh thực sự là quá nhanh để mà khai thả nhiều nữa thì nhanh nữa nè thả nhiều thì nhanh nữa đây khả thả lấy nhất lần bốn năm con thì cảm giác khá là nhanh luôn chủ yếu đồ đạc ra sao thôi khui này một cái đao này. trò cái đao hợp thủy à phải rồi phải thủy chúng ta rồi hình như là đao hợp thủy phải khui thêm hai con nữa mọc thố trò toàn thố không này mà thố không làm thêm mấy con này nữa rồi cho bói một con gần chết hai con gần chết lần này có một kim nữa này kim chết này làm cái vũ khí rồi Vũ khí cái vũ khí nè vũ khí nè vũ khí nè trời ơi kim chấm là toàn với đâu không vậy rồi thổ rác rác không này mà à giờ bó cho anh em xem rác không à thấy hai uh, kim mà toàn áo không sợ quá sợ chừng xốp nè trời mấy cái áo kim chả cái gì luôn tiếp tục nè kim này họ này họ này hai cái áo họ chặt cái gì trời cái vũ khí sốt luôn tưởng kim chứ rồi sốt luôn không có món gì luôn em ơi rồi tiếp tục khá nó nhỏ Đã mà nói trang boss thì thiệt sự là rất là hên xui nè em ơi ba con cuối cùng đã xong cái này khai ba con cuối cùng đã xong nha em to này cố lên còn à, đây ba con và ba con nhung người nó sáu con cuối cùng liệu có gỡ được hay không anh em ơi một à, một mộc hai thổ chết một con hai con nữa khả thác thêm anh em ơi <clears throat> Khôi hạng, khôi hạng, khôi hạng Mộng trộn hay nó Ta tiếp này Mở hỏa Thố Thố, cho ơi, tá tổng thố không ta What the hell Tổng thố không tháo thông thố thôi thối những trang bị thì làm gì có thố nào ngon trời vũ khí thì thiệt sự cũng không có gì ngon luôn nói chung thảm anh boss này chỉ mong ra mắt hợp kim thôi tóc sát thương tóc sát thương và hợp kim thôi khó khó được cái đồ sống này khải còn một con boss dương lệnh nữa khải lên uh, trên kia khải xả con boss dương lệnh thì đánh được gì nhỉ anh em còn con bớt nhân lệnh đánh luôn nha rồi đỡ hết hàng cũng vậy xong này khải à, lên chỗ khác đánh bớt nhân lệnh xem tính ra cầm cây tóc độc sát đánh khá là nhanh đâu này chúng hôm không có tóc độc sát đánh chậm vãi nồi công nhận tóc độc sát nó đạn móc đánh nhanh quá nhanh rồi xong xuôi 30 con anh em à Không biết được gì không này mà toàn rác nó rác không à Có vẻ như họ chắc trước rồi Họ giống mộc Thổ khá là lâu Ừ, có cây ờ, cây họ có cây vũ khí làm gì đây cây vũ khí tầm này không ăn thua nữa mà họ làm chậm 40 không ăn thua rồi mày ra chón 40 thì mày ra có tiền nè còn chậm 40 tầm này rất là nhiều cây vũ khí chón 10 đếm trên đồng ngón tay khui nè áo phục hồi 20 số nón số trời đai lưng không có phòng thủ nón số áo số trời không được làm chậm 40 rồi số luôn được cái đai đỡ kích đồ này mày, đa thông pháp 15 và kích đồ kích thông pháp cũng được rồi hai con cuối cùng Ủa, giống cây loài sắt rồi ba con à trong góc là ba con à Gần canh loại sắt đầu công 190 mấy là có tiền thôi nè Còn tầm 120, 130 thì khá là rẻ Tại tính ra thì ở cái bát này ra đi khoảng tầm uh, gần 10 kim nè 30 con với lại uh, ít tiền dạng Tí nữa quốc thêm con uh, bít tết dương lịch là tốn thêm kim hơn nữa Có thể là video này gần 10 kim uh, Đợi xem con bot dương lịch nó ra được vào lắm một tịch tại thì kinh hay không nha nè, Cơ hội vẫn thì có đấy Cơ hội vẫn ra vào lắm một tịch tại thì kinh đấy với là trang sức trang sức đồ khá là đẹp mà biết hình xui nha anh em khỏi cho mua cho nó cái túi tớ rồi thứ nhiên là không có túi tớ yếu rồi yếu rồi à, ok vô vô vô vô tiếng có rồi <coughs> gỡ gạt này gỡ gạt này mà mấy cái này vũ khí thổ lòi khó lắm hai nón thổ ta đánh này được 18 à, phút rồi 18 phút rồi hai con hai con cúng cùi lâu quá thổ kỳ họ thì anh lâu phải trưởng này mày có 3k 4k này giật đam được 5k hơi ít <clears throat> Và hiện tại bây giờ thì nói chung thì năm mới không gì hơn anh em à Và đã sang năm 2023 Duy Khải kính chúc anh em và cũng như là gia đình một à, năm mới dồi dào sức khỏe và tràn đời hạnh phúc cho năm ơi Ok nha mọi người ơi và video này có thể sẽ kết thúc ở đây à quên chứ còn một còn, còn một con bot nữa khải sẽ đi sang tiếp một, một con bot cho anh em xem thì uh, mong anh em uh, đừng quên luôn luôn ủng hộ duy Khải nha anh em ơi và sẽ cố gắng làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé bây giờ Khải bó cái đồ này xong rồi chúng ta đi tiếp tục một con bot nhân lệnh nữa là xong kết thúc cái video ngày hôm nay khui hàng áo thổ không phục hồi shop nón phòng không băng chống độc shop lôi sắt ngồi con hai điểm shop nón shop rồi tặng anh em à tạch toàn tập anh em ơi không có món đồ nào mà có thể xài được chỉ là những món như là kích đồ sơ sơ thôi ok bây giờ khả sẽ à, lên môn phái uh, ngày mi tiếp tục khả sẽ quất còn uh, à, còn boss uh, dương lịch nha nè khả sẽ đánh trên này để cùng xem thử trên này đánh được không nha nè liệu một thiên khả sẽ đánh nhanh hay chậm anh em cùng xem thử nha tại vì khả có một thiên thôi nên là trên tình hình thì cũng đỡ xem thử nhanh hay chậm nhưng chưa biết được ai xa xa cái này không lên được rồi Ô đồ đánh trên này không lên được nhiều ạt thì lấy như búp bùa được ta khó dữ Ok anh em ơi, sau một hồi tìm được vị trí thì Khải ờ, thả nó ngay vị trí này anh em ơi <laughs> Đủ khá là chua nè Đánh này biết khi nào chết mà cảm giác rất là khó nè Bùa đầy đầu đây, chỉ việc bụp nó thôi anh em ơi Đàm mới có mười mấy k biết khi nào chết đây Biết khi nào chết ở đây nè à, còn bùa nào nữa, ráng bùa nữa à, Bùa thủ lý, kháng tất cả, kháng băng, kháng độc Thời gian rút độc hết rồi, tầm này mấy bùa này hết bùa rồi Chắc bua được chúng nó chưa ta Thằng gác lên chậm dưới trời Kéo kéo nó xuống dưới này Quên nó cái bùa rồi Kéo nó xuống dưới này Quên nó cái bùa rồi Rộng rộng, quen cái bùa rồi Cảm giác không có bùa nè mày Cho sâu hình ở dưới mình đấy coi Đó, con sâu Con sâu Có vẻ như chưa dính được bùa nè mà Chưa dính được bùa nó hay sao được hãy dụ nó qua này đi Ở góc này không bù được ta Mấy quá thường bù được con này Không dân bù nó chấm đầu nó ngưng rồi Cứ như là không có bù ấy Đậu xanh Có mười mấy cây biết nào mà chết Đúng rồi bị lắc bùa này mà không không dính bùa Cho xuống này cho nó miếng bùa Dụ bùa Đấy u trời ơi Đóng một Rồi ok đã dụ vô góc ăn bùa nè mày bây giờ anh bùa đâu đâu là quốc hơn em anh bùa làm này đánh ngon này đó à, ít nhất phải lên đam như vậy chứ nãy lên đam chán lâu lâu lên được 17.000 viết nào lên đam viết nào chết vái nè ok hôm nay thì anh em cùng chờ đợi xem thử ra được gì anh em ơi nhưng boss này thì có thể ra được vào lắm một tịch tại tiên cưng thì đó là sự may mắn anh em ơi và bây giờ anh em cùng chờ đợi gần chết thử ra gì nha anh em đó tầm này thì vô bùa ok đâu đó là những việc đợi nó chót anh em à, ok anh em ơi máu vàng anh em ơi chắc khoảng tầm 5 à, phút nữa xong con này thôi có thể được gì nha con này bằng tiền đánh chắc nó cũng giống như những con boss tiểu ở những server khác thôi tức là trang sức này rồi với là một thực tử kinh à, tinh hồng thì tinh rồi la hán các kiểu này nó cũng giống như một tiểu bình thường nó theo khẳng định là dạ tại vì là con này làm tiên cả đánh luôn đó boss dương lịch <laughs> thấy thế giới ra quá trời mà mình chưa đánh lần nào này đánh thử ôm anh ngon anh không này nào chuẩn bị khui boss khui boss em ơi máu đỏ máu đỏ cái không biết cái này ra vũ khí không nữa Ui Ui ha Lụm tiền Có được gì đây tại vì cân vào một tận lại kiếm chốc lại Trời ơi, hết mana bên kia rồi Kiểu như hắt chậm hai chưa Hết mình nào bên thứ yên rồi em ơi Không sao, gần chết rồi chết chưa chết chưa <coughs> phô giờ muốn bình máu nữa quá Ủa, sao nó trắng mà không chết kìa chưa chết ơi lại này Đồ, chưa chết cho tao mày con này đánh chắc khoảng tầm 10 phút rồi nè Đấy, khả chỉnh đỡ thời gian khoảng tầm 10 phút nè cái cách ghép cái cách ngắn cho anh em xem nhé thiệt sự đánh con này còn 10 phút nè chết này, đây làm thì tin vãi chứ được ờ, một làm thị tinh khoảng ờ, trăm rưỡi xu hai ba là hán khoảng bốn xu sáu xu chung cũng được nè thu lại ít cá nhân mà còn bạn hỏi này nọ cũng ngon nói chung ok cái này chắc để mua sang chơi cũng được nè lái tốt ba cũng ok à, ok bây giờ thì khả sẽ đưa về đi chào anh em ơi và anh em xem uh, like bắt 46 này thì đừng quên đỡ lại cho khả một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và xin kính chúc anh em một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc nha bye bye